Ê, à à wow <laughs> vỗ tay vỗ tay nhanh nhanh ngồi tay áo ngồi tay đưa hai tay này nhìn đây ngồi tay ngồi tay ngồi tay <laughs> ai ngồi vừa lối giờ <laughs> hey hey à, <laughs> hey không không